Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với phần 1 là phần đọc. Hôm nay, các bạn sẽ luyện đọc câu chuyện bài tập làm văn. Đây là một câu chuyện về quá trình làm bài tập làm văn của một bạn nhỏ. Hãy cùng chị đọc câu chuyện này để xem bạn ấy đã gặp những khó khăn gì với bài tập đó và bạn ấy đã giải quyết ra sao và cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra sau đó. Trước hết,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 cô giáo cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận định gọi tôi giúp việc này, việc kia, nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Lucia, thấy bạn ấy đang biết lia lịa. Thế là tôi bỗng nhớ, có lần tôi giặt thêm cả bít tất của mình, bèn viết thêm. Em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn biết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn của mình. Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi, cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé. Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn. Tác giả Pivona Rova Các bạn thấy đoạn trích câu chuyện bài tập làm văn có hay không? Hãy nhớ nghe và luyện đọc lại thật nhiều nhé! Để giúp các bạn hiểu bài hơn thì sau đây chị sẽ giải nghĩa một số từ khó có trong bài như sau. Khăn mùi xoa, đây là loại khăn mỏng, nhỏ, bỏ túi để lau mặt hay lau tay. Viết lia lịa, nghĩa là viết rất nhanh và liên tục. Ngắn nguồn có nghĩa là rất ngắn, có ý chê. Đến với phần thứ hai, trả lời câu hỏi, chị sẽ cùng với các bạn trả lời 5 câu hỏi trong sách giáo khoa. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên như sau. Nhắc lại đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp. Sau khi đọc kỹ lại đoạn 1, chúng mình có thể trả lời như sau. Đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp là Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung Vì sao Korea gặp khó khăn với đề văn này? A. Vì bạn ấy viết văn không tốt B. Vì bạn ấy không nhớ những việc mình đã làm C. Vì bạn ấy ít khi giúp mẹ Đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm này chính là đáp án C. Vì bạn ấy ít khi giúp mẹ Điều đó đã được thể hiện qua nội dung đoạn văn sau. Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà, mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận, định gọi tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi ba Để bài văn dài hơn, Colia đã làm gì? Đúng rồi, để bài văn dài hơn, Colia đã cố viết thêm cả những việc bạn ấy không làm như giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Câu hỏi 4. Em hãy giải thích vì sao Colia vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà. Colia vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà bởi vì bạn thấy mình cần phải thực hiện đúng những gì đã viết trong bài tập làm văn. Còn sau đây là câu hỏi cuối cùng Em có nhận xét gì về Colia? Các bạn có suy nghĩ gì về bạn Colia nhỉ? Đối với chị thì Colia là một học sinh có ý thức học tập vì đã rất cố gắng để hoàn thành bài tập làm văn của mình. Trước khi làm bài tập làm văn, Colia là một bạn nhỏ chưa tự giác làm việc nhà giúp mẹ. Tuy nhiên, sau đó bạn đã nhận ra và thay đổi, biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Từ đó, ta có thể thấy Colia là một người biết giữ lời. Vậy là chị đã cùng với các bạn trả lời xong 5 câu hỏi. Nếu còn điều gì thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần bình luận, chị sẽ giúp đỡ các bạn nhé. Còn sau đây, chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng, chính là phần củng cố và dặn dò. Sau khi tìm hiểu xong bài đọc này, các bạn hãy nhớ phải luôn phụ giúp bố mẹ làm những công việc phù hợp với sức lực của bản thân